Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ sơ có thể bị lật lại Tàu ngầm kilo, gói thầu bị thổi giá Tiền vào túi ai đây? Vào tháng 12 năm 2009 khi đó Ông Nguyễn Tân Dũng có chuyến thăm Nga 2 ngày Trong chuyến đi đó, ông Dũng đã gặp ông Putin Lúc đó là Thủ tướng và Tổng thống Dmitry Medvedev Ông Dũng đã đại diện cho Việt Nam ký hợp đồng mua tới 6 chiếc tàu ngầm kilo của Nga thuộc dự án 636 với tổng trị giá lên đến 2 tỷ đô la, tức là trị giá mỗi chiếc tàu ngầm là hơn 300 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2010, chiếc đầu tiên trong hợp đồng được khởi đóng và hạ thủy sau đó 2 năm, 5 con tàu còn lại khởi đóng và hạ thủy trong vòng 4 năm sau đó. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2014, chiếc thứ 6 trong hợp đồng được cắt ghép đóng và hạ thủy vào ngày 28 tháng 9 năm 2015 đến hình ảnh chuyến đi Nga của ông Nguyễn Tân Dũng để mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo. Bên ngoài thì trông có vẻ như đây là hợp đồng tăng cường sức mạnh quân sự cho Việt Nam, nhưng ở đằng sau nó là những món tiền rất khủng được bên Nga có thể đã lại quả cho bên Việt Nam. Đó là luật bất thành văn trong các gói thầu mua vũ khí của Việt Nam từ xưa đến nay. Phía Nga thì sẵn sàng dừng như ghi vào hợp đồng giá cao hơn giá chào để rồi sau đó lại quả cho quan chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam và những người đứng đầu chính phủ. Điều đáng nói là trước đó Trung Quốc đã mua của Nga tới 8 chiếc tàu ngầm Kilo với giá 2 tỷ đô la, tính ra mỗi chiếc trị giá 250 triệu USD. So với con số trên 300 triệu đô la của Việt Nam thì rõ ràng phía Nga đã bán cho Việt Nam giá cao hơn rất nhiều. Thực chất giá đội lên đấy là phần được ghi vào hợp đồng để rút tiền ngân sách rồi lại quả cho các quan chức đi ký. Tàu ngầm Kilo về nước được báo chí bơm thổi ai cũng nghĩ sức mạnh quân sự của Việt Nam sẽ tăng lên. Nhưng thực chất đã nhiều năm qua, những chiếc tàu ngầm Kilo đã lặn mất tầm. Trải qua rất nhiều lần biển đảo, lãnh hải Việt Nam bị khiêu khích, tàu ngầm Kilo mất hút, không biết lặn nơi nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng và tàu ngầm Kilo đồng nát của Nga. Thực ra số tàu ngầm chạy bằng diesel mà Việt Nam mua của Nga là thứ vũ khí rất lạc hậu. Nó không hề là lợi thế trước Trung Quốc Tàu ngầm mà Việt Nam có thì Trung Quốc cũng có, thậm chí Trung Quốc còn có tàu ngầm hiện đại hơn với số lượng rất lớn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là mua tàu ngầm về không củng cố được sức mạnh quân sự cho Việt Nam thì mua để làm gì đây? Có người thì cho rằng Bộ Quốc phòng mua để kiếm tiền lại quả với số tiền 2 tỷ đô la thì số tiền mà phía Nga chi lại cho Việt Nam quả thực là con số cũng rất lớn. Vào tháng 7 năm 2017, tờ báo chuyên đưa tin cướp quân sự của Anh, Media đã trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong một cuộc họp gần đây ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả tới 25% trên tổng giá trị của hợp đồng. Cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã đột ngột dừng lại sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Theo một số thông tin giấu tên từ giới quân đội cho tờ Thời báo chấm biết, lại quả chính là luật bất thành văn trong làm ăn buôn bán với nước ngoài từ xưa đến nay của các quan chức quân đội. Với tư tưởng khách hàng là thượng đế, Việt Nam đặt vấn đề với Nga và luôn được Nga đáp ứng, dường như nó là như vậy. Phía Nga bán được hàng, quan chức Việt Nam đã có tiền ăn quả đậm rất lớn. Còn người dân thì đến nay lưng ra làm đổ mồ hôi để Bộ Quốc phòng mua vũ khí rồi ngắt bỏ tiền cho vào túi. Mỹ đã từ chối luật chơi bởi Mỹ là quốc gia minh bạch, không tiếp tay cho tham nhũng. Đây là hình ảnh luật chơi lại quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam bị lộ vào năm 2017. Vào năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Lẽ ra Bộ Quốc phòng Việt Nam nên bắt cơ hội đó mà mua vũ khí hiện đại của Mỹ thì Việt Nam mới mạnh lên được thay vì mua vũ khí đông nát của Nga để rồi trở thành đống sắt vụn vì nó quá lạc hậu và cũ kỹ. Tuy nhiên, phía Việt Nam dường như không bao giờ chịu mua vũ khí mà không được hưởng lại quả. Hợp đồng 6 chiếc tàu ngầm Kilo đã bị thổi giá, trong đó ít nhất các bên chia nhau tới 500 triệu đô la Mỹ. Đây là vụ án cực kỳ lớn nếu ông Nguyễn Phú Trọng lật lại hồ sơ và tiến hành đốt lò.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 bùa Nguyễn Phú Trọng ban hết linh, Lê Thành Hải bị người vẽ bùa đẩy lên vị. Đã nhiều bài viết tờ Thời báo chấm luôn giữ quan điểm rằng ông Nguyễn Phú Trọng là con người rất khó lường. Đinh Thế Huỳnh bị quật ngã ngay giữa nhiệm kỳ là một ví dụ cho thấy điều đó. Dù thân với ông Nguyễn Phú Trọng đến mấy đi chăng nữa, thì ông cũng sẽ ra tay một cách rất lạnh lùng. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Phú Trọng trở thành người có sức mạnh vô đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Một phần không nhỏ trong sức mạnh đấy là do bản chất lạnh lùng, khó lường của ông Nguyễn Phú Trọng. Vào tháng 10 năm 2017, nhân kỷ niệm sinh nhật 25 năm của tập đoàn Mường Thanh, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ghé khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông tại Nghệ An và viết tặng khách sạn của ông Lê Thanh Thản một lá bùa với bốn câu thơ có nội dung như sau. Lần này lại đến Phương Đông tình xưa nghĩa cũ mặn nồng mường thanh, cố lên các chị các anh, quê hương vẫn gọi sử xanh lưu truyền. Đây là hình ảnh lá bùa của Nguyễn Phú Trọng ban cho ông Lê Thành Thản. Không phải ai xin bùa của ông Nguyễn Phú Trọng cũng được cho cả. Phải là người thân quen lắm mới có thể được như thế, bởi chữ của ông Trọng ban ra là tứ mã nan truy, có nghĩa là nặng đến bốn con ngựa kéo hết sức nói theo tiểu thuyết Trung Quốc thì như vậy. Với lại ông Trọng tự coi mình là vua thì ông chỉ ban cho những cá nhân nào thân quen lắm mới được. Hầu hết các chủ doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng lắm để được chụp hình ké cùng ông Tổng Bí Thư rồi về nhà cho in to lên để trong phòng làm việc nhằm khoe uy. Chụp hình với Tổng Bí Thư đã khó, còn được Tổng Bí Thư vẽ bùa thì xem như ông chủ khách sạn Mường Thanh Lê Thanh Thản có trong tay kim bài miễn tử rất lợi hại. Thực sự đó là phải là kim bài miễn tử hay không là câu hỏi được đặt ra, câu trả lời là có. Được biết, ông Lê Thanh Thản bị khởi tố từ năm 2019 vì tội lừa dối khách hàng nhưng đến nay đã 3 năm mà vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Vụ án do Công an Hà Nội khởi tố, nguyên nhân thì không ai nói ra cũng biết đó là do bị kẹt lá bùa nên không ai dám động vào ông Thản. Và thực tế trong suốt 3 năm này, lá bùa trở thành thẻ kim bài miễn tờ cho ông Lê Thanh Thản. Đây là hình ảnh được lá bùa hộ mệnh ông Lê Thanh Thản vẫn thanh thản dù ông đã bị khởi tố từ năm 2019. Đấy là cái lợi của người được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban bùa. Tuy nhiên, chơi với ông Nguyễn Phú Trọng không an toàn. Ông Trọng có thể bảo vệ Lê Thanh Thản 3 năm nhưng không có nghĩa là bảo vệ mãi mãi khi quyền lực trong tay đã đạt đến mức gần như tuyệt đối, ông Trọng ra tay rất lạnh lùng, không còn nghĩ tới ân nghĩa gì nữa. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết đã chuyển hồ sơ vụ Mường Thanh sang Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối vụ việc liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ thuê bán ở Mường Thanh, thành phố Phủ Lý. Được biết, dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ thuê ở để bán ở Mường Thanh đã hoàn thành, đưa vào khai thác và kinh doanh từ tháng 6 năm 2017. Nhưng đến thời điểm thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất cho thuê đất hoặc chưa xác định nghĩa vụ tài chính quyền sử dụng đất trên diện tích đất này. Hiện nay, hồ sơ của Mường Thanh đã nằm trong tay của Tô Lâm, không biết ông Tô Lâm sẽ bóp hay nhà mà thôi. Lá bùa để bảo vệ ông Lê Thanh Thản 3 năm luật pháp không thể chạm đến. Và liệu lần này có thoát hay không thì cũng phải chờ thời gian. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng đã giải bùa để cho Tô Lâm ra tay hay chưa. Theo thông tin được biết, Tô Lâm nắm hồ sơ chưa chắc gì đã khởi tố bởi còn nhiều cuộc ngã giá đằng sau quyết định khởi tố này. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng hủy đi tính hiệu lực của lá bùa thì do vàng ông Tô Lâm cũng không dám bỏ qua vụ này. Nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng không nói gì, đại gia Lê Thanh Thản hoàn toàn có thể lo êm vụ này, nghĩa là cho lên vị, nhưng không nhóm lò. Không có ai trong giới doanh nhân ở Việt Nam có được lá bùa ngàn vàng như ông Lê Thanh Thản, và cũng chính vì lá bùa này mà danh tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hoen ố không ít. Vậy liệu ông Trọng có giải bùa để luật pháp vào cuộc hay không thì chúng ta tiếp tục chờ xem sẽ rõ.